Chấn thành, tôi xin lỗi khán giả và sẽ thay đổi bản thân. Sau một ngày im lặng, nam diễn viên hài đã gửi lời xin lỗi tới khán giả, nhưng anh từ chối bình luận về lệnh cấm của đài truyền hình Vĩnh Long. Một ngày sau sự kiện, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long tuyên bố không cho Trấn Thành lên sóng, Nam Danh Hài đã chính thức lên tiếng. Điều đầu tiên tôi chỉ có thể nói là xin được gửi lời xin lỗi rất chân thành đến quý vị khán giả, những người đã yêu thương Trấn Thành trong suốt thời gian vừa qua. Khi nhận được lời mời của nhà sản xuất chương trình, tôi và quản lý đã chuẩn bị ổn thỏa công việc để tham gia, thì bất ngờ phía nhà đài thông báo. Trong thời điểm này không phù hợp cho chương trình, mình tạm ngưng chương trình này và nếu có dịp thì hợp tác trong những chương trình sau. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không tiện để hỏi sâu hơn mà chỉ vui vẻ chấp nhận. Tại thời điểm đó, tôi cảm thấy đây chỉ là một sự tạm dừng của Trấn Thành trong việc cộng tác với đài truyền hình Vĩnh Long đối với chương trình này. Nếu có dịp thì tôi và quý đài vẫn vui vẻ hợp tác làm việc những dự án sau. Tôi hy vọng mình sẽ sớm trở lại trong một chương trình phù hợp khác để có thể gặp gỡ lại quý vị khán giả và mong rằng sẽ lại có được sự đón nhận như mọi người đã từng. Anh tiếp lời, về hình ảnh tôi nghĩ những khán giả đã yêu thương mình thì đã hiểu được – trong thời gian vừa qua, Trấn Thành đã hoạt động nghệ thuật như thế nào. Với những gì đã cống hiến, tôi tin với những khán giả nào đã yêu thương Trấn Thành thì chắc chắn sẽ không nghĩ Trấn Thành với một hình ảnh xấu, mà chỉ xem đây là một sự cố ngoài ý muốn. Bởi suy cho cùng, niềm khao khát lớn nhất của cuộc đời Trấn Thành cũng chỉ mong muốn mang lại tiếng cười cho khán giả. Trấn Thành cho hay hiện nay các nhà đài vẫn làm việc bình thường với anh, anh vẫn có những hợp đồng của riêng mình, những chương trình đã và đang thực hiện vẫn được phát sóng bình thường. Anh cho biết, trong những ngày vừa qua có nhiều bạn đăng lên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay đài truyền hình Vĩnh Long. Tôi mong mỏi các bạn khán giả nào yêu thương và hiểu Trấn Thành thì đừng làm những việc như vậy để chúng ta có thể nhân rộng tình yêu thương giữa nghệ sĩ với các đơn vị hợp tác. Tôi không muốn vì chuyện của mình mà kéo theo những việc không hay khác – nếu lượng khán giả yêu thương Trấn Thành vẫn luôn bên cạnh thì đó là một động lực lớn nhất để tôi có thể làm việc tiếp. Hy vọng những người đã yêu thương mình không vì chuyện này mà thay đổi tình cảm đó. Thực sự Trấn Thành là may mắn được khán giả yêu thương và dành cho mình quá nhiều tình cảm, sự ưu ái để có được những gì ngày hôm nay. Tôi không bao giờ có ý dám mạo phạm khán giả một cách ngông cuồng như vậy. Nếu quý vị thương thì hãy hiểu những gì tích cực mà Trấn Thành muốn chia sẻ trong câu nói của mình. Tôi khẳng định, có mình ngày hôm nay là nhờ có quý vị khán giả. Xin quý vị khán giả nào đã thương Trấn Thành thì hãy bỏ qua hết cho Trấn Thành về những phát ngôn, hành vi đã khiến mọi người không hài lòng trong thời gian vừa qua. Một lần nữa Trấn Thành xin được nhận lỗi sâu sắc vì những gì đã khiến cho mọi người hiểu lầm và buồn lòng. Xin được ghi nhận để có thể tự thay đổi bản thân mình để phù hợp hơn với sự đón nhận của quý vị. Mong muốn rằng trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ mang đến hình ảnh một Trấn Thành mới mẻ, tích cực hơn trong mắt công chúng. Trấn Thành cũng khẳng định anh luôn trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình, không bao giờ có ý thách thức hay ngông cuồng. Chiều 25 tháng 4, Giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long bất ngờ công khai việc nhà đài yêu cầu phía nhà sản xuất thay đổi vị trí huấn luyện viên của Trấn Thành trong game show Tuyệt đỉnh song ca nhí sẽ phát sóng trên truyền hình Vĩnh Long 1. Ông khẳng định đài từ chối sự xuất hiện của diễn viên hài sinh năm 1987 trên sóng. Lý giải về quyết định này, ông Nguyên cho biết đài muốn siết chặt nội dung, nói không với hài nhảm, dung tục. Phát biểu của giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long 1 không chỉ làm khán giả bất ngờ mà cả giới nghệ sĩ sốc, bởi đây là lần đầu tiên đại diện một đài truyền hình thẳng thắn từ chối sự xuất hiện của nghệ sĩ. Thông tin này tạo nên những luồng dư luận trái chiều. Nhiều người ủng hộ chủ trương quét sạch hài nhảm của nhà đài – nhưng không ít ý kiến băn khoăn về quyết định có phần nặng tay của đài, bởi Trấn Thành không phải là người duy nhất diễn hài bị chê là nhảm. Đặc biệt Trấn Thành cũng là một diễn viên tài năng. Ngoài ra, theo quy trình sản xuất, đơn vị duyệt các chương trình trước khi lên sóng là nhà sản xuất, đài truyền hình, chứ không phải là diễn viên. Quý vị và các bạn đang nghe tin từ kênh thời sự của Radio Net News. Đây là kênh mỗi ngày có hàng trăm tin nóng, tin hay phát thanh ngay, không phụ thuộc vào khung giờ xuất bản trong ngày. Để nghe thông tin thời sự mới hơn, mời quý vị trở lại phía trên màn hình để cập nhật thông tin. Để nghe các thông tin chuyên biệt trong từng lĩnh vực, mời quý vị bấm vào tên chuyên mục hoặc tên bản tin mà quý vị quan tâm, ưa thích để lắng nghe nhé. Thời sự Net News, tin hay phát thanh ngay.